thêm ly sữa cô gái Hà Lan vào bữa điểm tâm để khởi đầu ngày mới tràn đầy sức sống.